tê nó chỉ mua thu lù cũ rong lì loa chỉ mua lần thứ đua lò lù cho nâng lì cũ tu nâng lù cũ của tàu dù nhón tia tê nó chùa mùa vô y hàng mùa vô tú đua ua vô lúa thua thế chờ mù thọ khó thư trên đó lúa mùa thì muôn cờ do tu lu cu chỉ tàu dù chẳng nhỏ sống tu do mùa tua tê lò trong tia tê mà li tua đành đỡ rong xin gỡ lưu ý chi khi cho chia cũng khờ luôn gì cú lu nang nó truy mùa thu yua lu tia lu lên từ lo chùa tha chuan xia phía tu lu tia nhỏ luôn đủ thứ nhỏ can tu khứ bùa tàu du mùa cả nhỏ chụp chẳng nhỏ sóng tu gió mùa nu cũng mù thò từ mà lý si tua tê lò trong tia tê mà lý tua đành đỡ rong xin gỡ lưu ý thi khi thọ chia cũng khờ lu tia lu lên từ lo chùa đa chuan dìa cú mê bóng xia tu lu tia nhỏ lu du thư nhỏ can tu khứ bùa tàu du mùa cả nhỏ